Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thịnh Pháp của mình ngày hôm nay. Trong video này, chúng ta bàn vừa một câu hỏi đó là tại sao nên đầu tư bất động sản tại Đồng Phú? Muốn đi bốn nước, chỉ có thể là Bình Phước, Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan. Bình Phước đang nằm trong vị trí dẫn đầu trong các vùng Đông Nam Bộ liền cờ thành phố Hồ Chí Minh, sánh đôi cùng Biên Hòa, Bình Dương Chính vì vậy, nhiều ông lớn lựa chọn làm mạch nối giao thông, giao thương kéo dài đến Hồ Chí Minh. Lợi thế về vị trí và tiện ích đã thu hút nhà đầu tư bất động sản vào thị trường Bình Phước, đặc biệt là Đồng Phú. Đồng Phú có thế mạnh về giao thông khi nằm trên trục lộ DT753, điểm giao cắt giữa DT741 và quốc lộ 14 qua thành phố Đồng Xoài. Giao thương đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Xoài chỉ 7 km đến các huyện lân cận chỉ 10 km. Chính vì vậy, giá đất Đồng Phú không ngừng tăng từ 10 đến 12% so với năm 2018, 2019, tăng mạnh vào năm 2020. Đồng Phú còn có tiềm năng du lịch khi có địa danh nổi tiếng Hồ Suối Dài thuộc xã Tân Lập, cách Hồ Chí Minh chỉ 80 km về phía Tây Bắc, thu hút không ít du khách thập phương vừa đây khám phá thiên nhiên. Với 3 yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa giao thương thiên nhiên cây công nghiệp giúp Đồng Phú trở thành vùng kinh tế trọng điểm cho giới đầu tư đặc biệt là đầu tư bất động sản đột phá về kinh tế công nghiệp hạ tầng đồng bộ tạo tiền đề phát triển cho Đồng Phú nội khu có địa danh du lịch Hồ Suối dài ngoại khu có các khu công nghiệp Nam Đồng Phú Bắc Đồng Phú cụm khu công nghiệp Hà my